Xin chào tất cả các bạn à, Hôm nay thì ờ, mình làm cái clip này à, Muốn hướng dẫn cho các bạn à, kỹ năng à, nhặt bài Kỹ năng nhặt bài trong à, môn bài lá Tất cả những bạn à, chưa biết đến cái kỹ năng này à, Nên làm theo mình Đảm bảo các bạn sẽ có thể lấy được bài Dùng cho đánh liêng, đánh ba cây đều rất hiệu quả đây được gọi là kỹ năng nhặt bài hay được gọi là lấy bài đất à. trước tiên ví dụ video này thì đây tôi sẽ hướng dẫn kỹ năng đánh liêng nhé đánh liêng trước tiên là bốn nhà kỹ năng nhặt bài này rất đơn giản công thức hoàn toàn dễ nhớ mà độ chuẩn lại cao ví dụ như thế này đi là chúng ta có thể lấy được bài rồi bạn nhìn nhé các bạn nhìn kỹ này bài của chúng ta này bài của chúng ta có con 7 ở dưới này các bạn nhìn con 7 ở dưới này bây giờ ta lấy liêng 789 nhé con 7 ở dưới này tiếp theo này con 9 ở giữa này các bạn nhìn nhé đánh bốn nhà nhé đây con 7 này sau đấy đến con 9 này giữa của bài thứ hai này và con ở bài đầu của tiên của người ta này là con 8 này như thế này là ta sẽ lấy được 789 này hoàn toàn đơn giản hôm nay thì mình làm cái video này là cũng để hướng dẫn cho các bạn để đôi lúc đòn này rất đơn giản nhưng lại hiệu quả cao bằng cách như thế nào đối với nhặt bài thì như này là chúng ta có thể nhặt xong rồi nhưng chúng ta phải cháo bài thì tôi sẽ cháo giả cho các bạn xem và tí nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn kỹ năng cháo giả đây chúng ta có thể đặt khớp này đặt để lấy khớp này giữ đấy à, giữ cái khớp đấy để cháo cho đến cái khớp đấy là chúng ta chia thôi đấy con 7 con 9 con 8 này là vừa nãy đây là kỹ năng nhặt bài nhặt bài đất rất đơn giản mà hiệu quả các bạn chỉ cần nhìn nhanh một tí công thức nhớ của nó rất đơn giản có nghĩa là uh, ờ, 321 hoặc là 123 là tùy các bạn các bạn nhặt, nhặt từ bài các bạn thì các bạn nhớ là 321 321 321 còn các bạn nhặt từ bài của người ta thì các bạn là 123 thì 123 đấy nhặt bài to hay bài nhỏ thì chúng ta chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là chúng ta có có thể lấy được bài rồi như này các bạn nhìn có thể các bạn nhìn được rất nhanh là các bạn có thể lấy con gì rồi đấy 678 đấy, các bạn nhìn con 678 không loại bỏ đi một bài này trong ba bài chúng ta loại đi một bài này. sau đó thì chúng ta lấy 678 các bạn nhìn kỹ nhé con con 6 này con 7 này con 8 này rất đơn giản và hiệu quả quá nào cũng có bài đây chúng ta gom bài này chúng ta lấy 123 này 12 này 3 này đặt lên đây sau đó thì chúng ta cắt khớp chúng ta cắt khớp nhé Đấy, một là đây kỹ năng cắt khớp thì chúng ta có thể kẹp vào tay cháo giả bên trên đấy không bên trên nhìn xuống thì không ai thể phát hiện được là chúng ta đặt khớp đâu đây này xúc kẹp vào đây cháo bình thường này đấy, cháo xanh chín này đấy, xong đưa lên cái xong chiên đơn giản nhưng hiệu quả đó kỹ năng để mà lấy được con uh, bài liêng hay là bài điểm cao nó cũng không có gì khó đúng các bạn các bạn nhìn thì như mình chỉ thì mình mình là thợ chưa bài mình uh, đi đánh bài nhiều mình chỉ nó cũng dễ hiểu đúng không nếu các bạn cảm thấy dễ hiểu cảm thấy hay các bạn cho mình xin một comment like đăng ký kênh mình sẽ có khả năng là sẽ hào hứng hơn thì mình sẽ làm một video hay hơn nữa về kỹ năng đánh bài đây vấn này chúng ta sẽ bỏ con 678 đi loại trừ đấy nhặt bây giờ để đây thì chúng ta nhặt còn không thì nhặt ba bài nhặt làm sao nó hiệu quả đối với những bạn nào cao tay hơn biết được cái đoạn này rồi thì comment là biết rồi học đoạn khác thì tôi sẽ làm đoạn mà các bạn chưa biết còn các bạn nào chưa chưa biết đoạn này thì học đoạn này trước rồi comment cho tôi là học đoạn gì đoạn gì thì tôi sẽ có nhu cầu cảm thấy có nhiều người có nhu cầu mà muốn học thì tôi sẽ làm một video để hướng dẫn cho các bạn đấy thì bây giờ các bạn nhìn này các bạn phải nhặt nhanh 123 hoặc là 321 đấy các bạn nhặt nhanh nào nhanh thì nó có gì rồi nhanh thì tôi có 567 rồi còn các bạn nhìn thấy con gì chưa tôi nhìn được 567 rồi 567 đâu này một này đấy, 2 này 3 này 567 đấy và kỹ, kỹ năng cháu giả này thì tôi dạy đơn giản nhất là cứ kẹp ngón út lại này sau đó cháo lên này thôi đấy xong nhạc bàivom lên nó đơn giản mà hiệu quả năm sáu bảy năm nhà chúng ta cũng có thể nhặt được bài nhé đánh liêng hay đánh ba cây hay đánh gì cũng nhặt được bài đều rất hiệu quả đấy các bạn về các bạn chỉ cần mua lấy bộ bài sau đó thì ngồi xem video của tôi và nhớ lại công thức nhặt như thế nào nó hiệu quả 123 các bạn chỉ cần nhớ ba bài bài thứ nhất là con một con thứ hai và con thứ ba là các bạn có thể làm lấy được liêng thôi đơn giản thôi Đấy. video này thì tôi sẽ chỉ hướng dẫn qua về kỹ năng cháo giả để cho các bạn hiểu này đây làm sao để cháo được giả nhé cháo giả nó đơn giản mà chúng ta chỉ cần biết làm bài xong lên đây rồi chúng ta cắt đôi bộ bài ra Đấy, kẹp ngón tay lại xong kẹp ngón tay út lại Đấy, à, xuống cháo bên trên thôi cái này nó rất đơn giản đối với những người anh em nào chưa biết hoặc là có một kỹ năng khác là chúng ta sẽ cắt bài ra đặt khớp như này Đấy, đặt khớp này các bạn nhìn con sáu chưa đặt khớp như này cầm hết bộ bài lên đảo cho đến khi con đến điểm con sáu đấy thôi dừng lại đấy đấy cũng là một kỹ năng đây các bạn nhìn lại nhé đặt khớp này đấy, đặt đến con sáu này đấy, lấy con sáu thôi còn một kỹ năng khó hơn thì lúc nào có hứng nhu cầu thì tôi chỉ ra đây đấy. đây cũng là một kỹ năng này đấy, nó kín hơn à, đấy. các bạn thấy không thì à, các bạn nhớ comment like kênh của tôi video là tôi ờ, sẽ chia sẻ cho các bạn nhiều cái video hay hơn về đồ chơi đánh bài xin chào các bạn đây nhé